À, đàm phán ký kết hợp đồng với à, chủ nhà ha thì hôm nay cái video này sẽ mình sẽ à, nói về cái vấn đề mà là bạn sẽ đàm phán về cái thời gian thuê ha thế tại sao mà mình phải đàm phán cái thời gian thuê à, cái thời gian thuê thì nó rất là quan trọng đối với cái việc mà là bạn thuê à, và bạn đi cho thuê lại ha tại sao lại như vậy vì là nếu mà khi bạn thuê được một cái tài sản ở một cái giá tốt ha và bạn cho thuê được với cái giá tốt thì cái thời gian mà cho thuê càng càng dài á, thì là nó sẽ là đảm bảo dòng tiền cho bạn và là cái nguồn thu nhập của bạn ha càng dài vì vậy là cái việc mà đàm phán phán bạn phải đàm phán với cái uh, thời gian mà tối đa nhất ha uh, ví dụ như là nếu mà bạn chỉ đàm phán thuê trong vòng 1 2 năm thì sau 1 2 năm chủ nhà lấy lại là chủ nhà không cho bạn thuê nữa thì bạn sẽ mất cái nguồn thu nhập đó chưa kể là cái việc mà bạn đã bỏ tiền ra bạn đã sửa chữa đầu tư để bạn có thể cho thuê thì bạn nhiều khi bạn chưa kịp lấy lại vốn hay là à, chưa kịp mà có lợi nhuận gì đấy mà bạn đã phải trả nhà cho chủ nhà rồi ví dụ là bạn có thể là đàm phán cho thuê nhà à, trong 10 năm ha thì 3 à, năm đầu tiên thì sẽ không có ví dụ thời gian dài vậy thì 3 năm đầu tiên thì sẽ không có tăng giá à, những cái năm tiếp theo thì có thể là tăng 10 năm tới 10 phần trăm ờ, bạn cho ờ, bên thứ ba thuê lại à, tối đa là 2 tới 5 năm và bạn điêu được cái hợp đồng là sẽ tăng giá theo thời gian là à, mỗi năm tăng 10 phần trăm chẳng hạn thì bạn sẽ có một số khoản thu như sau đó là chênh lệch tiền tiền thuê nhà ha là trên lệch từ phần trăm tăng mỗi năm và trên lệch cái tiền đặt cọc nữa thì à, đó là cái việc mà khi mà bạn cho thuê được cái thời gian dài thì đó là một cái sự bảo đảm tuyệt vời à, cho cái việc mà là giữ cái thu nhập của bạn à, trong cái thời gian dài thế thì bây giờ làm sao mình có thể là đàm phán với chủ nhà là mình có thể là thuê cái thời gian dài được như vậy thì thì nhiều khi là chủ nhà sẽ rất là ngại khi mà mình uh, giữ nhà của họ trong một thời gian dài thì à, bạn sẽ phải à, trình bày những cái vấn đề mà để cho họ yên tâm ha ví dụ như là à, bạn phải nói chủ nhà là à, nếu mà à, anh cho em thuê như vậy á, thì cái à, giá trị của căn nhà nó được tăng lên tại vì khi mà có một cái nguồn thu ổn định như vậy và dài hạn như vậy á, thì anh làm gì cũng được hết chứng minh với ngân hàng hay chứng minh khi mà anh làm cái gì cũng có thể cái giá trị của căn nhà anh tăng lên rất là nhiều hoặc là bạn nói à, với chủ nhà là bạn sẽ bảo đảm à, thanh toán tiền hàng tháng đúng cái thời hạn hàng tháng ha nếu mà không đúng thì bạn sẽ đề hợp đồng như thế nào đấy thì bạn có thể là cam kết để cho họ yên tâm rồi ờ, một điều nữa bạn có thể là cam kết đó là bạn sẽ giữ gìn cái căn nhà của họ thật tốt à, nếu đúng hiện trạng ha à, nếu mà nó sơ sửa nó bị hư hỏng gì đó thì bạn sẽ làm lại cho nó đúng với cái uh, ban đầu chẳng hạn thì uh, hoặc là uh, bạn sẽ nói cho uh, họ biết rằng là uh, sau cái thời gian mà, mà cho bạn thuê thì cái à, giá trị của căn nhà nó nó được tăng ha và cái dòng tiền à, khai thác của đó nó vẫn là ổn định và họ có thể là tiếp tục à, khai thác cái dòng tiền đó khi mà họ lấy lại nhà sau khi hết kết thúc thúc hợp đồng thì đó là một vài cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn à, khi mà bạn đi gặp à, chủ nhà để bạn đàm phán ha thì bạn sẽ nêu được nêu tất cả những cái lợi ích mà chủ nhà có thể là à, nhận được khi mà cho bạn thuê với cái thời gian dài như vậy à, ví dụ như là cho bạn thuê dài thì khi mà bạn à, à, làm được ha thì cái việc mà là thu nhập của họ nó vẫn ổn ha họ không phải mất công đi tìm người thuê khác à, và cũng phải mất phí mất thời gian ha đó là cũng là một cái vài chi tiết bạn có thể là chia sẻ với lại chủ nhà của bạn Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của tôi. Nếu bạn thấy cái video này có ích cho người khác thì giúp dùm tôi chia sẻ video này cho họ. À, bạn hãy subscribe cái kênh YouTube của tôi để bạn có thể nhận được video sớm nhất à, khi mà tôi đăng lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo.